Ok, uh, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tướng Bốc Đá cũng như ờ, Trịnh Tướng Soi Kèo uh, Thì trong cái khu khổ uh, Cúp C1 châu Âu giữa tuần này thì uh, chúng ta cũng có những cái cặp đấu cũng rất là hay đó uh, và anh em còn nhớ ở cái tuần trước thì chúng ta cũng đã có những cái giây phút rất là uh, thoải mái và cũng như hút được rất là nhiều mã kèo uh, ví dụ như Chelsea này đấy rồi uh, Benfica đó, rồi uh, Bayern Munich đấy và AC Milan đó và kèo à, Man City vân vân à, Barcelona với Manchester United đó thì và cuối tuần thì chúng ta lại được hút được những cái mã kèo rất là ok đó và kể cả những cái uh, trận đấu trong khuôn khổ cúp C2 đó thì cuối tuần thì chúng ta cũng hút được những cái mã kèo của uh, Aston Villa đây của Arsenal đó vân vân uh, rồi uh, Newcastle uh, Liverpool ở uh, Man City và Chelsea đó thì anh em nào mà chưa có đăng ký uh, cái uh, Facebook của mình đấy thì uh, anh em inbox vào cái Facebook của mình đó và cái những cái trận đấu cuối tuần này thì chúng ta đã trải qua rồi đấy à, và đặc biệt à, anh em xem trên video thì chưa chắc anh em đã húp được bởi vì anh em phải báo ông này qua thầu qua co còn khi chơi chúng mình ấy thì mình sẽ lên à, kèo khi gần tới giờ ông lăn có đội hình hoặc là vào xem thế trận như thế nào thì chúng ta mới có lãi được đúng chưa anh em anh em xem thì anh em à, chắc chắn rồi 50 50 mình nói với anh em rất là nhiều lần rồi đó và à, tiếp theo à, những cái trận đấu trong khuôn khổ à, cúp C1 thì có những cái cặp đấu giữa Entrac và à, Frankfurt và Napoli cũng như Liver và Real thì mình sẽ tranh thủ lên cho anh em à, và cũng trong cái ngày thi đấu này thì cũng còn những cái giải đấu rất là hay trong khuôn khổ Championship à, và giải đấu ban ngày thì mình thường xuyên lên cho anh em rồi đó là Ấn Độ à, rồi à, Úc rồi à, Nhật vân vân đó thì anh em chơi cả ngày lẫn đêm đó thì quay trở lại cái trận đấu này mình muốn gửi đến em đó là trận đấu giữa Frankfurt và Napoli à, với Napoli thì phong độ đang bay cao trong khuôn khổ Serie còn Frankfurt là không phải là đối thủ dễ chơi à, tỷ lệ kèo nó như thế nào và anh em lựa chọn nào cho nó hợp lý thì à, mình tin chắc có rất nhiều anh em à, nằm Napoli trong trận đấu này nhưng à, có những cái điểm mà anh em cần lưu ý để cho anh em lựa chọn thì anh em xem video mình sẽ phân tích và nhận định à, tranh thủ cho anh em à, để anh em à, có thể lựa chọn cái mã kèo à, cho nó hợp lý đó ok bước vào cái trận đấu này thì anh em anh em để ý là trong cái khuôn khổ Bundesliga ở thời điểm hiện tại thì với phân phết à, thì à, họ vừa có cái chiến thắng nhẹ 2-0 ở trước Werder Bremen ở à, trong cái khuôn khổ Bundesliga và qua đó đứng vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng đó và kém cái top 4 à, à, khi hiện đang xếp thứ năm và chỉ kém 2 điểm ở ờ, so với đội xếp thứ tư là Freiburg. Đó, và em để ý là kể từ khi Bundesliga trở lại đến nay thì uh, Frankfurt ở ờ, uh, Frankfurt đang uh, trải qua tổng cộng 7 trận đấu trên mọi mặt trận và kết hợp kết quả là anh em thấy họ thắng 4, hòa 2 và chỉ thua một thôi. Đó. Và anh em để ý là trong đó ở trong đó thì ở uh, Frankfurt ở Frankfurt hai trận hòa ờ, là đó là hòa trên sân khách ờ, đó là sân Facebook và sân Bayern Munich đó anh em thấy chưa ở một cái thành tích rất là tốt và kể cả 6 trận sân nhà gần nhất trên mỗi đấu trường đấy 6 trận sân nhà gần nhất trên đội bóng trường thì phân ờ, phết đều giành chiến thắng và đó là những cái chiến thắng cách biệt ba bốn bàn đó cho nên cho nên không phải đơn giản mà Napoli có thể thắng dễ dàng trên phân phết đặc biệt là trên sân nhà của mình đó ok nha anh em và uh, với những nhận định trên thì rõ ràng đối thủ của Napoli không phải là đối đối thủ dễ chơi Trong khi đó uh, với uh, Napoli thì họ cũng có những cái điểm mạnh của họ và đặc biệt là Napoli đang đỏ, tỏ ra rất là mạnh so với phần còn lại trong cái uh, giải Serie A khi họ có cái chiến thắng liên tiếp đó liên tiếp có những chiến thắng và phong độ đang cực kỳ cao trong khoảng thời gian vừa qua ở trong đó 7 vòng đấu vừa qua ở trong cái khuôn khổ Serie A thì anh em thấy uh, Napoli đó, ờ, Napoli uh, từng hủy diệt từng hủy diệt uh, Juventus với tỷ số 5-1 đó và hiện tại của thì Napoli đang đứng uh, đang có 62 điểm sau 20 trận thắng uh, sau 20 trận thắng hai trận hòa và một trận thua đó và đó là uh, thua trên sân của Inter luôn và cái kết quả này thì uh, kết quả này thì Napoli đang đứng đầu bảng đó và họ cũng đang để hiện một cái sức mạnh đáng sợ khi giành tới 15 điểm sau 6 trận đấu gần nhất đó và trong đó thì chỉ thua một lượt, cái lượt trận cuối trước Liverpool ở cái lượt về trên sân Anfield đó là à, tính trong cái khu khổ cúp C1 à, cúp C1 châu Âu ở cái vòng bảng đó còn lại thì cái thành tích sân khách cực kỳ à, cái thành tích gần đây của Napoli thì cực kỳ thi đấu thăng hoa và hiệu quả đó và rõ ràng bước vào trận đấu này thì uh, Napoli bước bước vào trận đấu này thì em thấy Napoli à, đang à, đang đạt được một phong phòng độ rất cao khi thi đấu trên sân khách và trong bốn trận gần đây trong bốn trận gần đây thì Napoli à, đang à, có tới 4 chiến thắng cách biệt trước những cái đối thủ à, trong cái khuôn khổ Serie A đó rõ ràng đây là một cái thống kê à, cực kỳ à, cực kỳ à, khó chịu đối với Fanfest đó, đúng không anh em đó và ở thời điểm hiện tại đánh giá về cái cặp thi đấu này thì khá là cân bằng khá là ngang ngửa nhưng xét về cái phong độ và cái lối chơi về tính hiệu quả thì Napoli vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút thôi đấy nhỉnh hơn một chút thôi đó cho nên ở thời điểm hiện tại cái tỷ lệ nhà cái cũng đang đặt cái cửa Napoli ở à, cao hơn ở à, so với phân Frankfurt và trong năm trận gần nhất của Napoli thì đều đi về cái kèo tài và trong 7 à, trên 9 trận gần nhất hai đội gặp nhau thì góc khá là ít góc khá là ít luôn đó và cho nên đây là cái trận đấu à, cũng thuộc dạng à, cái trận đấu đầu tiên à, cái trận đấu vòng 1-8 à, của hai đội cho nên họ chắc chắn sẽ thận trọng ở ờ, trong khoảng uh, những cái phút đầu của cái hiệp 1 đó cho nên em cũng phải cẩn thận à, cũng cũng phải cẩn thận khi vào cái kèo này à, và cái tỷ lệ kèo à, hiện tại thì nhà cái đang niêm yết cái mức à, anh em thấy là à, Napoli ấy Napoli chấp 1 phần tư ở Napoli chấp 1 phần tư nha anh em để để mình mở lại cái tỷ lệ để chỉ để cho cái mức Napoli chấp 1 phần tư cũng đúng thôi bởi vì cái phong độ hiện tại Phan Phết không hề yếu chút nào đó Ờ, và ờ, với cái ờ, lợi thế sân nhà mà đang cân bằng như vậy và Napoli chấp 1 phần tư thì cũng chứng tỏ nhà cái đang đánh giá rất là cao phân phết khi họ được thi đấu trên sân nhà trong khoảng thời gian gần đây đấy và cái tỷ lệ kèo này thấy khá là cân bằng khá là cân bằng và với việc đang thống trị cái ngôi đầu bảng Serie A thì phong độ cái cực kỳ đáng sợ của Napoli nên không bất ngờ cho nên em thấy là đánh giá cao hơn một tí thôi nhưng nhưng phết cũng đã cho thấy mình là cái đối thủ không dễ bị bắt nạt khi kém Bayern Munich chỉ có 5 điểm sau 21 vòng đấu. Đó và Bundesliga và ở vòng bảng họ cũng đã từng xếp trên cả Olympic Marseille và ờ, và Sporting Lisbon và chỉ kém Tottenham đúng một điểm thôi. Đó, vì vậy cái tỷ lệ kèo này á kèo này anh em nếu mà theo như quan điểm cá nhân của mình ấy thì mình vẫn đánh giá cao và mình vẫn nằm Napoli hơn ở mình vẫn kết Napoli hơn nhưng nhưng cái trận đấu này là trận đấu trong khuôn khổ C1 rất là khó nói có thể nó nó hòa có thể nó hòa đấy có thể nó hòa nhưng nếu mà anh em nằm Napoli thì anh em nên lót cái vị tỷ số ở vị tỷ số hòa cho mình ở với việc cái vị tỷ số 11 đấy với việc cái tỷ số 11 cho chắc đúng không đó còn lại anh em vào xem thế trận nó đá như thế nào thì chúng ta hãy chơi cho chắc đó đó là cái chúng ta uh, mình vẫn kết Napoli hơn ở ờ, còn anh em có thể kết ngược lại anh em đánh ngược lại cũng không sao nhưng mà anh em đánh cái kèo này ấy thì anh em nếu mà thắng hòa thì anh em cũng chỉ có ăn nữa mà thôi đó chỉ có ăn nữa kèo này anh em đợi đồng banh xuống về đồng banh thì anh em hãy chơi hoặc là gần tới giờ lăn kèo nó tăng lên chấp nửa trái thì anh em vào Napoli luôn mình thấy cũng khá là ok đấy còn lại cái kèo tài xỉu á, thì anh em để ý là trong 6 trận gần đây 6 trận sân nhà gần đây thì phân phết đều ghi không dưới hai bàn mỗi trận và trên sân nhà mùa này họ đã đừng ghi tới 4 bàn vào lưới của RB Leipzig luôn và 5 bàn vào lưới của Bayer Leverkusen. Đấy, đối với Frankfurt. Và hiện tại thì Frankfurt cũng đang nằm trong top 3 đội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại Bundesliga. Đó, chỉ xếp sau Leipzig và Bayern Munich thôi. Trong khi đó, ở bên phía Napoli ghi từ hai bàn trở lên trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đó, à, và với cái việc mà tỷ lệ kèo C1 mà đang để ở mức 2 trái 75 như thế này ấy thì thì cái kèo tài là cái kèo lựa chọn an toàn à, là lựa chọn an toàn so với những cái thống kê cho anh em đó bởi vì hai đội này đá với cái lối đá tấn công khá là cống cống hiến không phải dạng phòng ngự nhưng trong bóng đá đặc biệt là C1 thì chúng ta không nói trước được được, điều gì đó, bởi vì nhiều khi à, nó đá thận trọng bởi vì còn cái lượt về nữa đó còn cái lượt về nữa đó cho nên nếu mà anh em nằm cái kèo tài anh em đợi kèo tài hạ xuống chúng ta hãy chơi và chúng ta đến kết hợp đến gung à, kết hợp với à, đánh dằn những cái vị tỷ số nữa thì khả năng anh em có lãi là rất là cao đó anh em không lỗ còn em báo tài hay xỉu trên hay dưới ở ngoài thì chắc chắn là dễ bị lỗ lắm tại vì anh em không có những cái mã nhồi hoặc là anh em không đợi được cái kèo nó hạ xuống thì chúng ta vào thì khá là à, khá là tiếc đúng không anh em đó đó là cái bất lợi khi anh em chơi uh, trên trang chơi không qua uh, chơi qua thầu qua cò đó là anh em bất lợi còn khi chơi với mình anh em liên hệ qua facebook của mình đấy qua facebook kèo bóng trình tướng viết liền không giấu đó anh em tìm kiếm thì mình sẽ uh, hướng dẫn cho anh em đó, cái cách để chúng ta chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn đó giống như ở, cuối tuần ngày 18 thì anh em hút rất là nhiều đó khi vào chơi hút à, nhồi những mã cái gung nữa rồi nhồi Arsenal trong cái hiệp 1 vân vân vân đấy trận liver nhồi rồi Man City à, vào đợi xem thế trận nó đá đó, rồi bắt đầu chúng ta chơi đó nói chung là à, rất nhiều cái để cho anh em có thể đầu tư được trong cái trận đấu này đó còn để anh em đầu tư hiệu quả và có lãi và gỡ lại những cái trận đấu mà anh em xa bờ ấy thì cứ liên hệ qua Facebook của mình thôi mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký và tham gia nhóm mình chơi thì sẽ hiệu quả hơn Ok video phân tích và nhận định về trận đấu uh, vòng 18 cúp C1 châu Âu giữa Frankfurt và Napoli của mình xin được kết thúc tại đây hẹn gặp lại anh em vào những video sau xin chào anh em